Vlog thực hành Thiết thực Cụ thể Giúp khắc phục tập luyện Phương pháp tập gym đúng chuẩn Duy Nguyễn THOL Xin chào các bạn đến với chương trình vlog ngày hôm nay của Duy á Duy à, thông báo các bạn là Duy mới tập à, vai và tay sau xong Xong rồi đi vô à, nhà vệ sinh toilet của THOL Kim center nó lạnh quá Nó tan hết mồ hôi rồi bạn bởi vậy cái quan điểm của duy từ trước giờ là rất ghét tập học gym mới lạnh ức chế cảm giác muốn ra mà ra không được rất là thốn đó à, trong chương trình vlog ngày hôm nay duy sẽ chia sẻ một đề tài rất ngắn gọn với các bạn mà các bạn trẻ mới tập gym thường hay mắc phải á đó là những cái bài tập vai chết người tập vai mà kể như tập xong mà gãy tay mà lội xương nữa chứ không phải giỡn đâu đó xin mời các bạn theo dõi bây giờ các bạn tập vai á thì à, một cái bài căn bản nhất là với cây barbell thì cây barbell mà các bạn sẽ thấy ai đó trong phòng gym tập với cái động tác mà đặt sau đầu như vậy rất là nguy hiểm rất là nguy hiểm nó nhẹ đúng không nó đương nhiên là gì minh họa với tại nhẹ thì nó chỉ nó sẽ bình thường hạ xuống ngay đây ngay cái vị trí này vị trí chết người nè mà ngay vị trí này là cái vai khóa vai khóa cùi chỏ không có lực đó cơ thể mình yếu nhất ngay cái thời điểm ngày này mà bây giờ chúng ta đẩy lên chết chặt chết chặt và thực tế có rất là nhiều bạn trẻ mới tập chừng à, mấy tháng nè à. sau bảy tháng tập bài này lội xương hoài bạn lội xương hoài lội như cái bữa luôn đó cái tình trạng này nó sẽ xảy ra ở nhiều cái phòng tạ bình dân người ta tập không sao hết các bạn vô tập quan chết như duy tập đâu sao đâu như duy tập không sao tại vì nó nhẹ nó nhẹ và duy tập quen và khi duy tập nó duy né được những cái điểm chết ví dụ duy tập về đó vậy là không sao nhưng mà vẫn nguy hiểm vẫn nguy hiểm nó vậy đúng không bạn tưởng tượng đi, ví dụ làm sao đi nó nặng nặng vậy sao ta nó là di diễn đó nha mày còn nó té nó té kiểu kia là không biết được đó nha rất là nguy hiểm và rất chết người nói tóm lại gặp bài đó bỏ cho duy bỏ không có lý do tôi phải tập hết nó không phải là bài quan trọng nó không phải là bài cốt lõi mà nó chỉ là một bài tập thôi mà một bài tập nó mang cho tôi cái độ rủi ro rất ghê theo như đánh giá bài này là nguy hiểm nhất trong tất cả bài vai tạ nằm là sau óc bạn bạn sẽ không tự chủ được bạn sẽ không điều khiển được đó nếu mà nó chuyện xảy ra là bạn chết mà tại những cái vị trí trong động tác đó nó sẽ làm cho cái cơ bắp cái cơ cái khớp của bạn rất là yếu và nó bị khóa lại bạn sẽ không tập được không? Ờ, nội lên thì nó khó rồi nè bài này nè hỏi gì ra làm sao gì mình còn khởi động có thể nhẹ tay ra thì ok nhưng mà vấn đề như đang nói là chúng ta tập tập không tập này ha tay fast bắt hết tay không có buông không có đẹp không cầm về cảm được nữa cầm về chắc đẹp nữa có bạn cầm gì nè mẹ ơi mẹ sao đẩy dạ thấy cái lưng rảnh đâu cái lưng nó rảnh vậy đủ ghê rồi đó người bằng cái trọng tâm nó không có chuẩn nè còn phải còn phải để dậy nó đè nữa làm sao nó lập cứ gì chết đấy đó đó dạ à, xuống tới đây đau rồi đó không biết sao xuống tới đây đau rồi lên đừng có sức đâu dạ thôi bỏ đi nha bài tập vai với tạ ba beo để sau đầu như vậy là không tập rất nguy hiểm cảnh báo bạn nha vậy thì giải pháp là như thế thì bắt tập tay trước thôi liên quan gì nó như vậy cơ vai full mạnh bài này ok không thì chấn thương hết bài này nó chuẩn nè không dây đẩy về đúng xuống về sai sai đúng không đẩy về mới đúng đó là bài bài số 1 nhớ không tập sau đầu không tập sau óc bằng bất kỳ lý do nào ngay cả khởi động hãy bỏ bài này bài này là bài sai bài này bài sai rất nguy hiểm cho các bạn và từ những cái lý thuyết mà Duy phân tích nãy giờ cộng với những cái gì thực tiễn mình đã chứng kiến rất nhiều bạn chết những bài này qua bài số hai bạn sẽ thấy có có cái trường hợp gì này nặng nhị à, bài này à, nó không nguy hiểm nó không nguy hiểm nhưng mà nó nó bị sai chỗ là người bằng nó bị vẹo còn tưởng tượng á đang ngồi đâu có ai đâu nó vẹo mà mới đẩy được mà nó, nó vẹo bên này nè cuộc sống của bạn về lâu về dài chết nó phải giỡn đâu không đẩy này dạ. má ơi mỏi quá nó mẹo hoa tập lưng đau quá bài thì lả lưng thiệt cái tay tập bài lưng nó khỏe nổi bền coi nổi bền lên hí yeah. Ah! tập bài này khỏi tập lưng dưới mà tại vì trước sau vô bệnh viện hay là tập gì nữa đúng không nói lại cái bài vừa rồi xét về nguyên tắc tập vai nó không sai nhưng mà xét về nguyên tắc an toàn nó sai nó sai chỗ cái lưng bằng bị mẹo á và tập bên này ẻn cái lưng bên này nó tập đó sau đó hồi tập bên này phải ẻn cái lưng qua đó ẻn lưng qua để cho thăng bằng mới tập được khi bằng đẩy như vậy trọng tâm vai của bạn nó cũng chuẩn nữa mệt quá vậy thì giải pháp sao đây giải pháp chúng ta phải tập đều hai bên mới tập bài xong giờ đẩy để phê của bạn ơi quá đẩy đều hai bên nha mà nhớ khi đẩy đừng có dang hai cái tay rộng quá chỉ chỉ một chỏ về phía trước một chút để cho nó an toàn đó là người mà kinh nghiệm nghe Hi! đó là Duy à, đã phân tích với các bạn hai bài tập vai mà Duy thấy các bạn tập sai nhiều nhất trong game tập sai nhiều nhất cái tần suất và tập sai hai bài rất nhiều và cũng đã chỉ luôn các bạn cái cách khắc phục thì các bạn chỉ cần theo video này để cho chúng ta có một đôi vai đẹp mà chúng ta không bị chấn thương không bị gặp bất cứ vấn đề gì về sức khỏe trong phòng game đó, thì một ngày mình học chút đỉnh thôi qua những cái buổi sau thì duy sẽ chia sẻ với các bạn những cái bài tập khác mà nó cũng hiệu quả và nó cũng là rất, rất hữu ích cho các bạn hãy đăng ký kênh cho các bạn theo dõi uh, vlog của Duy Nguyễn vừa hài vừa vui lại có thêm kiến thức xin chào Ôi đất mẹ ngày nào tôi đã sống Nghe bác ngát cả mòn trời sâu rộng Đàn chim vui liếu lo qua vườn chuối Nơi hạ nguồn chính con song gặp nhau Theo nhau về hương phù xa thơm ngát Mang vị ngọt đến từ miền đất quê Hò màu xanh cả đồng lúa vàng rực dưới ánh trăng thanh nhìn quê hương mang hình nắng tre quạt từng ru tôi những điệu hát trên sông họ ơi mà giờ đây chỉ giỏi bước xa trong ngắm hoàng hôn rơi trên từng chiếc lá biết ra đi là muôn vàng mãi nhớ nhớ những ngày thơ dại sống vui tươi em có nghe trong làng gió đơn côi dòng thơ anh lời yêu không dám